à, còn cái buổi mà buổi à, trà đạo đó cái chỗ mà diệu hiền biết biết được trà đạo là thế này có một hôm lại <laughs> xin tha thứ cho tôi ngay chỗ cái cái cái chùa gì mà tôi quên rồi nhưng cái chùa đó tôi biết là bích phượng nhớ thôi tôi thì tôi không nhớ à, ở cái chùa đó rồi có sư phụ út trà ôn chị út bạch lan tôi bích phượng thì à, với ai nữa đó hai người nữ nữa thì lúc đó đó thì mình cũng danh dự là được à, thượng tọa thích thanh từ lúc đó ông còn khỏe lắm ông chưa có à, chưa có ở Đà Lạt đâu ông còn khỏe lắm cái ông mới lại ông mới à, vô đó rồi kia nọ cái ông mới à, gặp chị Út Bạch Lan ừ, gặp sư phụ Út Trợ Ôm cái ông có hỏi mấy câu kia nọ đó cái ông lại ông rờ đầu tôi rồi rồi cái ông mới kêu trụ trì ở đó đó à, ông hỏi vậy chứ út rồi ông giúp ờ, bạch lan đi hát ờ, từ đó giờ biết ờ, cái chỗ trà đạo không à, ủa trà đạo là gì thầy trà đạo là gì con cũng không biết nữa cái hỏi bà út cái bà út tao nghe mà tao chưa có tới tao chưa có biết cái hỏi ông mười ông mười cũng lắc đầu xong tao mới kêu ông kia ờ nghệ sĩ mà không biết trà đạo giỡn quá vậy đi đi lại đó cho biết cái là là ông mới kêu ông mới kêu hòa thượng mới kêu là cái ông uh, trụ trì ở đó đó dắt sư phụ út trà ôm với uh, chị út bịch lan với tôi đi lại đó có bích phượng nữa đi lại đó thì lại đó mới thấy là cái cái cái cái chăm trà nó như thế đó đó từ từng này qua tới từng kia chén kia qua tới chén nọ sư phụ út trộm tôi nói ông kề tay em nói nhỏ tôi bộ uống tách trà này mệt mỏi dữ à con <laughs> chịu quạch lan chị cũng nói, nói thì bởi vậy không biết tụi nghệ sĩ mình có can đảm đi ngồi để nhận cái chén trà không biết nữa còn tôi tôi nói trời ơi bưng cắm trà ra thì bỏ trà vô rồi rót lại ra uống cái ực cho rồi có đâu mà chỗ này sớt qua chỗ kia ly kia sớt qua tách nọ sớt <laughs> qua ổng biết bao nhiêu cái bình mới mà mới thới mà cái chung con chích trí gì nè <laughs> cái sư phụ tôi nói ấy như vậy mà hay con người xưa người ta có những cái hay chắc có lẽ cái này đây nè là lúc đó đó là chú chú hay nghe nói là những người mà tu tu, tu tiên đó con tu tiên đó ta ưa dùng cái trà như thế này tôi với chị út bạch lan mới nói đúng rồi tiên thì mới ngồi lâu được chứ người phàm như tôi chị út bạch lan <laughs> chắc không ngồi không nổi chờ ly trà chắc không nổi rồi <laughs> đó là chuyện uống trà nó vậy đó tôi sẽ phân tích về giọng hát của út bạch lan được không được chứ còn nói gì giọng hát của chị út bạch lan hãy nói là từ tôi nghĩ là cho tới 100 năm sau chưa có được một cái giọng hát như thế đó giọng hát sao mà bác ca từ từ từ từ mà nó buồn não nuột luôn cho nên tôi nói cái hồi mà đi ca với bà đó cái nói chơi với bà chỗ đó cái nó cũng ngồi đó sống nhau nhậu không à rồi cái nó kêu mình lại ca lỡ rồi lợi rồi đâu có đi về được vô ca cái bà thấy mình thôi cái kiểu này tao ca cũng vô rồi gì mà nó kêu vô cái bà đi vô luôn à nó súng nhau đưa ly vô cái bà vô luôn à tôi phải đứng sẵn đó tôi chặn lại tôi kéo bà ra mà <laughs> nhỏ nhỏ không cái tôi sùng quá cái bà kêu có mc cái mc nó đi theo nữa nó nó nó nó giới thiệu kìa nọ tới phiên bà bà nó mày ra mày tới tao mày ra mày giới thiệu cho tao ca đi chứ thằng quỷ giới thiệu ca không được à tôi nói tôi giới thiệu rồi đừng có đừng có than nha bà nói ừ mày giới thiệu mà ra tôi nói kính thưa quý vị quý vị im lặng cho xin một phút thôi là vì cái giọng ca này mơ kia mốt nọ mà quý vị có muốn nghe đó. có một ngày nào lặn mất tiêu á rồi quý vị muốn nghe cũng không có để mà nghe có chăng là quý vị chỉ còn nghe được mấy cái đĩa thôi chứ không có nghe thiệt tiếng đâu tôi xin giới thiệu đây là một giọng ca trù ẻo <laughs> trời Má trời tôi nói là gì giọng ca này quá mùi đi người ta chưa chết sắp chết là bả lợi bả ca bả xuống giọng cổ người ta chết luôn rồi <laughs> chẳng có gì hết cái giọng ca bà ta nó mùi mà mùi cái này là nó rụt luôn nó chứ không phải mùi không tôi nói tôi giỡn chơi vậy nhưng mà tại vì mấy cái chỗ đó mình mới dám giỡn vậy cái chỗ mà ca thiệt rồi kia ai dám giỡn vậy bà nó con quỷ mày giới thiệu tao mày giới thiệu diễm tôi nói thiệt với bà chứ ai mà sắp chết chưa chết bà ca cái ta chết luôn rồi khỏi cần phải uống thuốc tự thử tự giận gì hết á bà ca mùi sao vậy quá mùi đi mà cái kỹ thuật của chị đó quý vị có để ý út bạch lan nói nói nói nói nói tới tới đó xuống cái cốt trong phải ca không phải ca thê thảm công như mình không có nói nói nói xuống cái cốt gì à ca thê thảm một hai tiếng thôi cái bằng vuốt đờn đó phải vuốt đờn một hai tiếng thôi cái kỹ thuật ca của bả như vậy đó không bao giờ bả ca lần nào mà nói bả rớt tôi đi suốt mấy năm trời với bà trên 10 năm trời tôi đi hát chùa với bà không bao giờ mà bà rớt dù cho đờn ngồi bao xa đờn bà nhịp đông trong bụng bà cho nên tôi nói 100 năm nữa cũng chưa bao giờ có được cái hơi như Út Bạch Lan thêm nữa là một cái hơi của Út Trộn Út Trộn ca quý vị nghe có giống như thể là kể một câu chuyện gì một câu chuyện gì quyền thoại rồi kia nọ hay lắm bí ẩn lắm kia nọ mà ngộ nghe ông không có sắp trước bao nhiêu lần nữa ông không có sắp trước với đây tôi xin trả lời luôn là có ai đó nói là chú không biết sư phụ không biết chữ không phải học mà học không giỏi thôi vì đó ông cũng là con nhà nghèo làm sao ông học giỏi cho được học mà ông học giỏi thôi mà bây giờ nó sở dĩ mà bắt tôi đọc tuồng hoài đó là vì cái tật mê đánh bia mê binh sập sám chướng gì đó không học tuần để cái giờ đó đi thục bia rồi cái cái thay về cái giờ học tuần nó không học tuần đâu đi thục bia rồi cái rồi mình đọc tuần cho nghe gần thuộc mới là học gần thuộc mới là học học cho kỹ càng lại coi coi chấm hết chỗ nào thêm về giai đoạn cuối đời của Phật Lan được không? tội nghiệp lắm là quý vị đã có nghe cái dĩa kia rồi cái cái dĩa hát mà chỉ thu đó lần cuối cái đó là của tác giả um, qua trang nhã viết tụi tôi cũng vậy mỗi đứa ca vô một bài một bài hết thì kỹ có nói để cho tác giả viết cho chị cái bài đó suốt một cuộc đời đi hát của chị không con cái có em chứ không có con có em mình như là chỉ là em bà con em bà con rồi cái chị mới cưới vợ cho em chị thì vợ của em đó mới xây sanh ra một đàn con năm sáu đứa sáu bảy đứa gì đó thì chị bắt chị nuôi hết chị nuôi ngay từ cái hồi mà mới đẻ nữa. cho nên đứa nào nó cũng đeo chị hết chứ nó không có đeo mẹ nó nó lớn nó cũng đeo bả không chứ nó không có đeo mẹ nó cho nên mấy mẹ con là ở chung vậy tới cái hồi sau này đó bà nghiêng về Phật pháp nhiều rồi đi hát chùa thôi chứ bà ít có chịu mà đi hát đám này đám kia cho tới ờ, phút chót đó thì bà bị ung thư nhưng mà có một cái thế này ung thư mà phải nhưng mà cũng do nên cái số bà mất nó đổi cục gì đó không biết nữa ở đâu trong chỗ bụng chỗ gì đó. thì trong khi đó trước khi đó mấy ngày đó chỉ có vô trong chỗ dưỡng lão này nè chỉ thăm tôi chỉ mua cà phê sữa à, bịch đó chỉ đem vô chỉ đưa tôi chị mới nói là có mày á, thì mày quậy mày nói tầm bậy tầm bạ tao chửi mày chứ khi mà không có mày rồi tao dòm xuống hàng ghế chỗ mày ngồi trên xe đó không có mày tao buồn quá hiền tao thấy không biết nó thiếu cái gì nó thiếu cái gì mà đối với tao lớn lao lắm cố gắng mày mạnh đi để coi có đi hát được không đi với chị chứ chị hai nhớ mày quá à. Ờ, để kỳ sau chị hai à, vài bữa thì chị hai trở vô nữa mày muốn muốn cà phê gì mày cho chị biết chị mua nó không em muốn cái này được rồi thì bà về chẳng bao lâu hết đó thì bà điện lại tôi hiền ơi thôi tới uh, uh, bữa mốt đó mày ca với mấy đứa nhỏ đi cái chị ca không được rồi chị đi không được hỏi sao vậy chị hai tao không biết sao mà bây giờ nó, cái chân tao nó sưng gần tới ở trên cái cái háng của tao rồi tao đi không được thôi mày ca với mấy đứa nhỏ đi chị hai đi không được chừng nào hết bệnh rồi chị chị hai mới đi hát được thì tôi nghĩ vậy mà tôi không dám hỏi thêm là vì tôi sợ bà thức cả đêm bà mệt tôi không dám hỏi thêm dạ để em đi thì chỉ nói vậy thôi thì mấy ngày sau thì bà lại mất à, bà mất thì nói đúng ra cũng có mấy đứa con ở bên cạnh bà đông đủ hết mấy đứa con ở bên cạnh bà đám tang thì là phương hồng thủy phương hồng thủy nó bưng cái lư hương nghĩa nó bưng tấm hình của bà tại vì à, đứa con trai nó về không kịp nó dưới tỉnh đó, nó mắc việc gì đó nó về không kịp ở nhà con gái con phương hồng thủy đó, là cũng là con nuôi của chị út bạch lan rồi à, thoại mỹ cũng vậy nhưng mà trước tiên là Phương Hồng Thủy Phương Hồng Thủy là tự à, làm con nuôi của bà lâu rồi rồi lại có như là Tô Châu Thanh Sử mấy đứa đó là chỉ là mấy đứa con nuôi sau này thôi Phương Hồng Thủy mới là trước nhất thì bà cũng cưng Phương Hồng Thủy lắm đó thì là bữa đó thì à, cũng lãm cúng lắm tôi cũng vậy tôi cũng đưa bà đi tới nơi tới chốn rồi sau đó thì chỉ mấy hôm thôi tôi nằm ngủ rồi tôi lại thấy được bà tôi thấy chị về chị dắt tôi cũng đi chùa đi hát chùa chị dắt tôi lên cái chùa nào có lầu đâu biết rồi chị đứng chị nói cái gì đó mà nghe không rõ mà tôi không biết chị chết đỡ cái đó bởi vì người ta nói là mình chim bao mà mình thấy cái người đó chết mà mình biết cái người đó chết thì họ sẽ không bao giờ cho mình thấy nữa nhưng là được con cái là tôi không biết chị chết thành ra tôi hy vọng là trong tương lai tôi sẽ được thấy chị Út Quỳnh Lan nữa